Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ sản phẩm máy đánh bài mã vạch S718 áp dụng để đánh bài à, cào này, bài à, liêng, bài binh sập sám này. Thì hôm nay tôi muốn sử dụng cái máy này để à, <clears throat> hướng dẫn anh em chơi bài cào và bài liêng cộng với bài binh. Như mọi người biết đấy Chiếc máy S718 là một cái dòng sản phẩm máy đánh bài mã vạch nó rất là hiệu quả bởi vì thứ nhất ấy, là cái giá tiền của nó là không thật sự là không quá cao so với những cái dòng CVK 500 bản C hoặc là CVK 600 bản C thì nó rất là cao như dòng S718 này nó là một cái dòng máy đánh bài phổ thông giá rẻ ừ, rất hợp túi tiền của anh em khi chơi thì ờ, so sánh về cái ờ, giá thành như thế bây giờ đến cái chất lượng và cái uh, thứ nhất là chất lượng thứ hai nữa là cái hiệu quả của nó thì tôi cũng muốn giới thiệu luôn với anh em về cái chất lượng và hiệu quả của nó chất lượng thì tôi nghĩ là nó không thua kém những cái dòng máy đánh bài S à, xin lỗi CVK 500 và CVK 600 bản C là máy còn về khoảng cách và tốc độ bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem trước tiên tôi sẽ vào mã đăng nhập của nó nhé là thăng 3721 thăng đăng nhập ở trên này nó có rất nhiều những cái mã đây. bây giờ tôi sẽ thử cho anh em ờ, về ờ, bài cào trước nhé số lượng chơi là 5 người hiện tại tôi đang để chế độ lo ngoài khi anh em chơi đây tôi vừa đặt một bài rồi đây là máy nó báo rồi cho trộn thoải mái này người ta có kênh cắt trẻ bài bất kỳ như nào nữa thế này trộn lại này. người ta canh như này đặt lại máy vào luôn Đó. hai có nghĩa là gì hai có nghĩa là nhà số 2 lớn nhất nhé tôi sẽ chia thử cho mọi người xem một hai ba năm có lẽ hai nhà là nhà này lớn nhất này 8 điểm đúng không hai tám điểm nhà này cũng 8 điểm nhưng mà nếu mà đây là bài ờ, cào về bài cào thì tất nhiên là hai nhà bằng điểm nhau là chạy đúng không đây là bài cào này như thế nhưng bài liêng thì chúng ta sẽ uh, so chất bây giờ tôi sẽ thử thêm ờ, một ván bài cào để cho anh em xem đặt xuống này 5 nhà số 5 lớn nhất nếu như trường hợp này tôi bán cái ấy, tôi sẽ bán từ đây 1 2 3 4 5 thì đến nhà tôi sẽ là lớn nhất Đó, nhà này cũng chỉ là 9 điểm thôi Đó, nhà tôi cũng 9 này đúng không ạ hai nhà 9 điểm bằng điểm nhau chạy bây giờ tôi sẽ đây là bài cào bây giờ tôi sẽ chuyển sang bài à, liêng tôi sẽ chuyển sang cái mã khác do máy của nó là <clears throat> máy này nó đang ờ, yếu pin nên tôi ờ, reset lại máy vẫn là cái mã đăng nhập như trước anh em nhé thăng 3721 thăng này. bây giờ tôi sẽ chuyển sang bài thứ hai là bài liêng mã 3027 số người bây giờ đang để tôi đang để số người đây là ba người nếu anh em muốn tăng người lên thì chỉ cần bấm nút tăng giảm âm lượng ở đây nhé đây có nút tăng giảm âm lượng đến bốn người này. Đó. anh em có thể chơi kịch của nó là hết bộ bài là 17 nhà là hết bộ bài 4 4 này giờ số lượng đang là 6 người rồi 1 2 3 4 4 là nhà này lớn nhất 5 6 cái này nó có thể nó so được cả điểm cả chất cho anh em luôn nhé tôi nghĩ nhà này là 1 2 3 này 7 điểm 24 rồi nhà này 7 điểm là, là lớn nhất rồi tôi sẽ thử à, ván bài tiếp theo cho anh em xem vẫn là bài liêng và sau ván bài liêng này tôi sẽ thử cho anh em về cái bài à, binh sập sám là một cái trò một cái cái um, <coughs> trò rất là khó chơi bởi vì còn xếp theo nhiều thế binh khác nhau vẫn là bốn này tôi sẽ trộn lại bàn để góc độ nào nó vẫn báo anh em nhé để chéo như này vẫn báo này Đó. hoặc là mình để chéo như này máy vẫn báo bình thường Đó. để vuông vẫn báo góc độ nào nó cũng báo cho chúng ta biết ba này một này hai ba có là nhà số 3 đây nhà này lớn nhất 4 5 6 8 điểm Đó, anh em nhìn chính sao? không nhà số 3 lớn nhất nhé. Bây giờ tôi sẽ thử sang bài binh sập sám cho anh em xem hay còn gọi là binh 13 à, lá riêng về dòng máy S718 này chúng ta có thể chơi được rất nhiều trò nhé 50 trò chúng ta có thể mua được 50 trò bây giờ tôi sẽ thử sang bài binh 13 lá này bởi vì cái bài binh 13 lá là bắt buộc là phải đủ 52 cây thì nó mới máy nó mới đọc cho chúng ta được máy mới báo được nên chỉ cần anh em thiếu đi một lá có ví dụ như ai mà muốn chơi xấu chơi chơi gian lận ấy còn người ta bớt đi à, giấu đi một lá chẳng hạn để người ta đổi bài thì máy nó sẽ không đọc có nghĩa là chúng ta biết được bài đang thiếu bắt buộc phải đủ 52 lá nó mới báo đây tôi thử cho anh em xem này đó máy đang báo số 3 đúng không bây giờ tôi chỉ cần rút đi một lá này máy hoàn toàn không báo nhé đây có đặt bất kỳ kiểu gì cũng máy vẫn không thể báo được đó anh em nhìn nhé chính xác không nên cái này chúng ta có thể chống được là người ta đánh gian lận tại ví dụ người ta bớt bài người ta ừ, lấy đi một lá bài chúng ta có thể biết được bắt buộc phải đủ 52 lá như này nó mới báo tôi bớt đi một lá nhé đó bớt đi một lá máy không báo luôn máy dừng luôn không báo nữa. đó bốn tôi sẽ thử cho anh em thử chia thử cho anh em về bài bình sập sám hay còn gọi là bình 13 lá nhé à, chúng ta có rất nhiều những cái chế độ khác nhau ví dụ như chế độ bán cái này chế độ uh, báo một nhà lớn nhất này báo hai nhà lớn nhất này sau báo xếp hạng từ lớn đến bé đọc lọc từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới rất nhiều những cái chế độ bây tôi sẽ thử cho em xem tôi xếp thử cho em xem bài này nhé. một sảnh này một hai ba bốn năm này Đây. hoặc là anh em có thể xếp là binh thì nó rất nhiều kiểu xếp binh khác nhau thể là anh em xếp đôi một cũng được đôi át này đôi 10 đôi 7 đôi 5 đây tôi sẽ thử sang cái này cho anh em xem có lỗ 39 này 10 một đôi hoặc là anh em có thể xếp thùng được 1 2 3 4 xếp hai đôi xếp một cái thùng như bài này chỉ xếp được một cái thùng thôi một cái thùng một cái sảnh hai ba ba bốn năm sáu bảy hoặc là bốn năm sáu bảy tám rất nhiều kiểu với bình riêng về bài binh 13 lá thì nó rất nhiều những kiểu bình khác nhau nên chúng ta có thể xếp mỗi người xếp theo một ý phụ thuộc vào cách xếp của tùy người nữa như nhà này cũng một hai ba bốn bốn thôi bạn này hơi bé hơn chút riêng về cái bài uh, binh thì nó có nhiều kiểu binh khác nhau nên chúng ta có thể là um, xếp thì mỗi người một xếp một ý nên không thể là tuyệt đối 100% được nhưng so với lại những cái bài khác ví dụ bài cào hoặc là bài liêng này, thì tôi dám khẳng định 100% luôn bởi vì cái bài cào ấy và bài binh thì nó à, xin lỗi bài cào và bài liêng chúng ta có thể chống được người ta ví dụ như bài liêng chẳng hạn người ta kháy đều người ta đánh đánh láo thì chúng ta có thể biết được và tránh né vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái dòng mà máy đánh bài S718 để anh em ờ, đánh bài cào bài binh ờ, bài liêng thì anh em nào có nhu cầu ờ, tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.